Hãy u mặt bồn cầu và nhìn thở thật lâu Thì em sẽ hiểu được cái cảm giác người xưa dám đạp lên đầu Cảm giác văn cầu em chẳng thể hiểu được đâu Anh ngồi làn khói đá mở áo bóng từng nhịp flow Ngắm nghĩ về một câu chuyện ai mặn nồng hơn khi trong đêm thâu Em nói đúng lắm Phía sau một thằng đàn ông thảm bại đã con lần bà dư dài Nếu anh đã nói cả lũ bạn anh em cũng đong đưa thì em đừng cãi Em yêu được ai thì em cứ yêu điều đó có gì là sai Nếu như cả năm mà không quan hệ nhưng vẫn mang thai thì nên xem lại con người em đã đi sắp ngửa với ai Anh biết em cũng sành điệu Đêm đêm mặt em trắng bốc lượn lờ trên Next Door trên đêm Xin kề kề chấm lần như nhau nghe Facebook Chúng nó là USB còn em là laptop Em mà nói xin mãi cái viễn cảnh ấy Giờ vẫn tự tin nói trước mặt anh rằng em đâu có quan hệ gì với thằng ấy Giờ vẫn còn cố gắng che đậy anh làm như vậy Sau rất nhiều lần anh đã nhìn thấy Sao em như thế em thích như thế hay vui nên em làm vậy Một chữ công danh đâu phải ở anh chưa có sao em làm vậy Ước gì chưa từng yêu em sẽ mừng biết mấy bấy bè Đàn bà như em nếu mà anh thích thì có hay ta hay nàng Việc gì anh phải nhỏ lệ hay mắt hay hàng Mỗi đêm anh phát nắng một nàng sẽ một nàng rồi thử cảm giác vui vẻ thâu đêm cho đến tận sáng gần kề với người con gái tận hưởng cảm giác miên man đã bao nhiêu lần rồi đắm chìm trong những cơn say điên đảo Làn khói độc đang giết chính anh hay là chính anh đang tự hủy hoại tương lai riêng mình Trong làn khói đó sẽ vẫn còn em, vẫn còn em Nhưng những nỗi đau đó làm hình ảnh của em trong anh tan theo làn khói Em đã đi đâu mất rồi, chỉ có anh làm bạn với cái bình cóng Nỗi đau hằn ngào hằn hết tên em vang khỏi cổ họng nhưng anh Không hết được nữa hít thêm làn khói để tên em nuôi vào trong Anh đang thử cảm giác không em kề bên, thế còn em Đã bao giờ em nghĩ mình sai? Đã bao giờ? có bao giờ anh dám nghĩ đến cái viễn cảnh nát như thế này Mọi thứ cứ tự nhìn diễn ra thật trong vánh Và sau cái trách được phát đấy Anh cũng không nghĩ là mình vẫn chắc trong cảm xúc Và có đứng để hát lên bài lại Mọi thứ cứ đang dần yên lại Nhưng khi nhìn lại cái khuôn mặt sạm gầy Vẫn cố cười cho tư bạn bè thấy Và cả mái tóc bộ quần áo đã không còn hợp với con người ấy Và cả lúc khóc không tuôn trào nhưng vẫn từng ngụm hớp cay cay Và có bao giờ em nghĩ không dám nói là anh là những người xung quanh Vẫn thường hay nhắc đến em trước mặt anh từng ngày Là những người thân, những người bạn có thể không giúp được em những lúc nguy nan nhưng đã bên em cùng năm tháng Đã bao giờ em nghĩ em đã giúp gì được anh chưa Đã bao giờ bao giờ em nghĩ cái người muốn buông là anh lúc xưa Hay có bao giờ em nhớ vào người đến bao nhiêu ngày nắng mưa Hoặc có bao giờ em nhớ về những khoảnh khắc em dối lừa hay chưa bao giờ hoặc những ý nghĩ ấy không còn phù hợp nữa là khi em nghe thêm một bản rap của anh em đã cười nghĩ anh trách móc hay đang rất đáng rất đáng rất đau khổ là chỉ cái cảm xúc mà em tạo ra cho anh đấy và tính thức con người một thời sinh ra từng nghệ sĩ và cả tá bài hát viết về em làm sao anh có thể xóa đi giờ không còn chút ý nghĩa bọn họ bật nghe để giải trí Cái tư cờ anh nghe phải làm gì bị tai lại hay phải nhắm mắt Hay phải trốn về nhà lụi thủ bên góc Rồi lại cùng thằng Bình thằng Sơ lơi bình lưỡng lọc ra lọc cọc Rồi có đêm ăn học chăn chóc ngồi nghĩ một mình như thằng ngốc Những cử chỉ thân thương những động tác quen thuộc Giờ phải tập làm quen và bỏ hết Để đến với những thói quen mơ mà, mà đâu có muốn với một cách sống mới để tìm lại sự lôi cuốn Quay lại rap, cờ bạc hay là bạn với tệ nạn Hay phải đợi đến kiếp sau Ngày qua ngày lại đầu tuần rồi cuối tuần Lân bạc sắp tàn thể trạng anh đuối giận Có bao giờ em nghĩ em đã khóc hay thương hại Hay chưa bao giờ em nghĩ về anh là tương lai Hoặc đã bao giờ em nghĩ là mình sai